Cô có ví dụ sao Một, thế nào là hình chữ nhật? Trước tiên các con phải hiểu thế nào là hình chữ nhật rồi đúng không nào? Hình chữ nhật các con đã được học từ lớp 2 rồi, cho nên chắc chắn là bạn nào cũng sẽ tìm được thế nào là hình chữ nhật. Vậy thì hình chữ nhật là một hình tứ giác. Đây chính là một hình tứ giác có bốn cạnh và có bốn góc vuông. Còn điều gì nữa? Chúng có hai cạnh đối diện dài bằng nhau. Đây là cạnh đối diện thứ nhất. Các cặp cạnh đối diện, đây, cặp cạnh thứ nhất đó chính là chiều dài của hình chữ nhật đấy. Cặp cạnh đối diện thứ hai là cặp cạnh này, nó chính là chiều rộng của hình chữ nhật. Và như vậy, hình chữ nhật là hình tứ giác có bốn góc vuông. Và trong hình tứ giác ấy thì có hai cặp cạnh đối diện dài bằng nhau. Như vậy cặp thứ nhất là chiều dài dài bằng nhau. Cặp thứ hai là chiều rộng, dài bằng nhau. Các con đã hiểu thế nào là hình chữ nhật chưa? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu đến phần tiếp theo là trong cuộc sống của các con có rất nhiều các đồ vật xung quanh các con ừ, được làm dựa trên cơ sở của hình chữ nhật. Ví dụ là cái cửa sổ. Các con đã nhìn thấy chưa? Đấy là một cửa sổ được vẽ theo hình chữ nhật đúng không? Hoặc được dựng làm nên theo hình chữ nhật. Rồi gì nữa? Các con sẽ thấy cái bảng mà các con học, rồi cái quyển vở mà các con vẫn viết hàng ngày. Chúng đều là những hình chữ nhật đấy. Bây giờ thì diện tích của hình chữ nhật ta làm thế nào? Hãy cùng cô tìm hiểu tiếp. Bây giờ cô có một hình chữ nhật nhá. Hình chữ nhật này có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 3cm. Muốn tính diện tích của hình, cô sẽ phải chia diện tích của hình thành các ô vuông bằng nhau đúng không? Và hãy xem cô chia hình này thành bao nhiêu ô vuông?